Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của bảng soi cầu sóc đĩa nhé Thì ngày hôm nay bảng soi cầu sóc đĩa quay trở lại với anh em bằng cái tài khoản của người anh em Ngày hôm qua mình cũng đã kéo lên được 99 triệu Với cái lời hứa là 30 triệu một ngày anh em nhé 30 triệu một ngày Thì uh, mời anh em quay trở lại với bàn C Ok, trước khi quay trở lại với bàn C thì uh, những anh em nào mà đang muốn về bờ hay là muốn kiếm cơm gạo hàng ngày thì hãy liên hệ vào số Zalo 0393247225 nhé để được bảng soi cầu sóc đĩa vấn đưa về bờ hoặc kiếm cơm gạo hàng ngày nhé. Những anh em nào ờ, đang theo dõi video thì nhớ like, đăng ký kênh để ờ, ủng hộ ờ, cho bảng soi cầu để bảng soi cầu video hàng ngày đều hơn cho anh em được theo dõi về cái tài khoản này mình sẽ đưa về bờ như thế nào anh em nhé. Ok, không phải nói nhiều nữa chúng ta với bàn C anh em nhé. Ok bây giờ thì chắc là tay này mình vào không kịp rồi anh em ạ tay này mình vào không kịp rồi thì chúng ta đợi nhá đợi tay sau à, mình vừa vào rất là đỏ anh em lên hẳn bốn đỏ luôn nhé lẻ tài anh em nhé ok à, một vụt tiếp tục lẻ tài anh em nhé ok hai vụt ngày hôm nay thì cũng chỉ cần hai vụt thôi anh em ạ vâng uh, rất nhanh rất nguy hiểm đã xong nha anh em nhé 38 triệu từ 99 triệu chỉ cần hai gõ thôi anh em ạ có nghĩa là hệ thống này ngày hôm nay nó tính là rất chính xác đấy mình cũng nói rồi mình đang hôm nay rất là đỏ vừa vào gặp bốn đỏ luôn ok anh em à, những anh em nào mà muốn uh, giao lưu kết bạn đấy thì uh, cứ liên hệ vào số zalo 0393247225 nhá để mà được mình tư vấn nhé những anh em nào đang theo dõi video thì nhớ like subscribe hay là đăng ký kênh để uh, theo dõi video của mình hàng ngày đưa cái tài khoản này về bờ như thế nào nhé cái tài khoản này của người anh em này thì người anh em này cũng đã thua như ngày hôm qua mình nói là đã gần một tỷ rưỡi rồi thì hai ngày hôm nay mình cũng đã gỡ em này chính xác là gần 80 triệu nhé nhưng với cái lời hứa mỗi ngày mình gỡ 30 triệu cho người anh em này thì mình hai ngày này đều đã vượt qua hết anh em nhé ok anh em cảm ơn anh em đã theo dõi video ờ, đến giờ phút này uh, video rất nhanh đưa người anh em này về bờ như thế nào trong mỗi ngày anh em nhá. ừ, cảm ơn anh em cũng uh, quan tâm ủng hộ và cũng uh, có giải uh, một cái số thắc mắc gửi đến cho mình hôm qua thì mình cũng quấy lại với anh em là cái hệ thống bảng soi cầu sóc đĩa này của mình là một cái hệ thống ma trận được tính toán dựa trên những cái hàm số toán học mình đưa ra cái cái bảng này thì nó không có cái gì cả tự nó chỉ là một cái ờ, hiển thị ở trên Excel còn cái tính toán thì mình đã tính toán lập ma trận bên ngoài anh em nhé nó là hiển thị trên hàm Excel cho anh em xem thôi ok rất là dễ hiểu nhập 5 con số vào đây 5 con số này ở đâu 5 con số này là gì năm tay máy đã sóc ở dưới này mình cũng đã để to ở trên hơn để cho anh em có thể nhìn thấy nhá năm con số này nhập luôn vào phía dưới đây anh em nhé ok anh em cảm ơn video